Xin chào anh em nhá chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá ca soi kèo à, Ngày hôm nay thì mình cũng đã lên cho anh em cái trận đấu giữa Newcastle và Bournemouth Trận đấu thì uh, sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ tối ngày hôm nay Còn uh, cái trận đấu vào lúc à, uh, 6 giờ 30 uh, của buổi tối ngày hôm nay giữa Wolverhampton và Manchester City uh, Có lẽ mình sẽ like cũng như là chốt kèo bóng sống cho anh em ở trên like luôn nhá đỡ phải à, mình à, lên à, video còn những trận đấu còn lại thì chắc là mình sẽ đẩy kèo trong nhóm thôi và mình cũng nói rồi đấy là những cái kèo mà mình đẩy ở trên kênh sẽ là chỉ là những cái kèo tham khảo không phải là những cái kèo quyết định cũng như là những cái kèo chắc ăn để cho anh em đầu tư đâu nhá nên là anh em cũng à, nên à, à, gọi là suy nghĩ một chút khi mà anh em có thể à, theo kèo ở trên kênh đấy ngày mai thì à, cũng từ ờ, bắt đầu từ 6 giờ sẽ là những trận đấu của ngoại ngành. Đấy là trận đấu Brentford với Arsenal cũng như là trận đấu với Everton và West Ham sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 15. À, ờ, tuy nhiên thì à, chuyện ngày mai thì để mai nói anh em nhỉ. Còn à, ngày hôm nay thì có một trận đấu cũng khá là hấp dẫn để anh em chúng ta có thể đầu tư cũng như là xem này. Đây là trận đấu ở giải La Liga giữa Barcelona và Eche. À, và có một trận đấu ở 8 giờ 30 đấy là Borussia Dortmund với Santa 04. À, cùng giờ đấy là Augsburg và Bayern Munich anh em. Đấy, đây sẽ có là hai trận đấu mà có thể mình sẽ à, đẩy cho anh em vào trong nhóm để anh em chơi. Đó. À, đến với trận Barcelona cũng như là Eche trước nhá. À, Barca đang có một cái phong độ à, rất cao trong à, những cái trận đấu gần đây toàn thắng sau 4 vòng. Tuy nhiên thì họ lại để thua Bayern Munich ở cái trận đầu ở à, cái vòng 2 uh, à, UEFA Champions League Cup C1 anh em. Uh, lên làm khách trên sân của Hùng Sám và bị Hùng Sám vả cho 2-0. Uh, trận đấy thì Lewandowski cũng uh, có những cơ hội uh, để ghi bàn, tuy nhiên thì anh đã tri ân đội bóng cú của mình. Đấy. Còn uh, về với giải quốc nội thì tất nhiên rồi Barcelona vẫn là một cái thế lực gì uh, nó quá vượt trội so với phần còn lại chỉ có Real cũng như là Atletico Madrid uh, mình nghĩ là chỉ có hai đội bóng ấy thì uh, có thể sánh ngang được với Barcelona trong cái thời điểm hiện tại thật sự mà nói là như vậy uh, Barcelona đang có một cái phong độ rất cao khi mà trong uh, 5 vòng đấu vừa qua họ đã ghi đến tổng cộng đấy là 15 bàn và chỉ để thua một bàn thắng thôi anh em. À, xếp trên ờ, Barcelona sẽ là Real Madrid khi mà họ toàn thắng cả 5 trận còn ờ, Barcelona thì họa cái trận hòa cái trận đầu tiên. Không cần phải uh, chúng ta xem xét nhiều về cái lực lượng đội hình cũng như là cái trình độ đội hình rồi đúng không? À, anh em đều sẽ chắc chắn là nghiêng về với Barcelona rồi. Tuy nhiên thì uh, chúng ta cũng phải xem cái kèo hiện tại thì Barcelona chấp EC bao nhiêu thì anh em chúng ta có thể xuống được. Đúng không? Anh em chúng ta có thể xuống tiền được và đầu tư. À, hiện tại thì Barcelona đang ờ, chấp EC với cái mã handicap là 2.75 anh em này. Cũng như là mã tài là 3.75. À, ờ, kèo chấp cũng như là kèo trên dưới à, tổng tỷ số cả trận đang tranh nhau một bàn. À, với cái mã kèo này à, mình đang suy nghĩ đến cái việc là chúng ta sẽ đợi khi nào mà kèo hạ xuống thì anh em chúng ta chơi là hợp lý nhất. Và tất nhiên rồi, à, còn có cả kèo hiệp 1 cũng như là kèo góc kèo thẻ nữa anh em. Đấy hiện tại thì uh, xem một chút về cái kèo góc uh, góc thể hiện tại đang là 4.5 cũng như là 9.5 uh, 4.5 góc 4.5 góc cũng như là trên dưới cả trận góc uh, đang là 9.5 này tài thẻ đang là 4.5 anh em à, với cái việc tài thẻ thế này trận đấu này thì anh em chúng ta có thể đi cái xỉu 4.5 thẻ này cũng được à, thật sự mà nói thì Eche uh, ờ, họ cũng biết được cái số phận của mình rồi tuy nhiên thì uh, chắc chắn là sẽ Barcelona cũng sẽ hạn chế những cái pha va chạm cũng như là tránh chấn thương tối đa nhất có thể đối với cầu thủ ủ khi mà đối đầu với một đội bóng cửa dưới hoàn toàn anh em Eche thì đang xếp bét bảng này chưa có trận thắng nào cả đấy họ cũng còn phải tập trung vào uh, cái um, mặt trận cúp C1 nữa đúng không đó mới là cái mặt trận mà quan trọng nhất của Barcelona. À, hiện tại thì Barcelona thắng một trận và thua một trận ở cúp C1 vì vậy nên họ cũng chưa thể nào mà định đoạt được cái vé tấm vé đi tiếp đấy của mình ở trong cái bảng đấu này đâu chỉ có Bayern Munich hiện tại đang là đội bóng ưu thế nhất khi mà có hai thắng liên tiếp rồi à, quay trở lại với uh, kèo chính của chúng ta đấy với cái mã kèo 2.75 này thì mình cũng nói rồi Đấy là anh em chơi Bắc xa thì anh em hãy đợi cả kèo hạ rồi anh em chúng ta đi nhá Hoặc là anh em có thể đi cho mình đấy là cái ừ, mã kèo tài 1.5 hiệp 1 Đi cho mình một cái mã kèo tài 1.5 hiệp 1 cũng được Và cái mã xỉu thẻ 4.5 anh em nhé Mã xỉu thẻ 4.5 Đấy Hai cái mã kèo uh, sẽ uh, anh em có thể đi ngay từ đầu cho mình đó, đấy là tài hiệp 1 Tài hiệp 1 này à, Trừ 1.5 Cũng như là xỉu thẻ Xỉu thẻ cả trận anh em nhé Xỉu thẻ Cộng 4.5 Đấy, đây sẽ là hai cái mã kèo à, Anh em có thể đi ngay từ đầu à, tất, tất nhiên là cái mã kèo thẻ cũng như là mã kèo góc ấy Thì mình nghĩ rằng là anh em cầm trang thì anh em mới có để chơi thôi còn những anh em báo qua cò qua kèo thì chắc là cũng chỉ có hai cái mã kèo chính nên là à, tốt nhất thì anh em cứ phải à, sắm cho mình cái trang để anh em chơi cho nó hợp lý cũng như là tối ưu được cái lợi nhuận mà anh em chúng ta có thể kiếm được từ bóng đá nhá còn tất nhiên rồi những cái kèo à, chắc ăn cũng như là những cái kèo quyết định thì mình sẽ chốt cho anh em ở trong nhóm thôi anh em nào thật sự muốn kiếm tiền từ bóng đá cũng như là muốn đi đường dài ở trong cái lĩnh vực này thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ hỗ trợ cho anh em cũng như là cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta cùng nhau kiếm tiền hàng ngày đấy à, ngày hôm nay thì mình cũng đã đẩy cho anh em một cái kèo cỏ ở uh, cái trận đấu giữa uh, Iwata và Osaka ở cái giải dây lít rồi thì à, anh em chúng ta cũng đã bú được cái à, mã kèo đấy là Osaka chấp 0.5 cũng như là vừa mới ăn được cái rung góc 2.5 hiệp 1 thì vừa mới kết thúc rồi và Osaka đang thắng 1-0 đấy nói chung là cũng ờ, đã dương một kèo còn một kèo thì đợi ăn thôi anh em đấy cùng năm thì hòa kèo thì, ờ, không nói, nói nhiều nữa thì anh em nào mà thật sự muốn kiếm tiền thì anh em cứ ờ, trực tiếp nhắn tin nhá trận đấu thì còn 4 tiếng nữa mới bắt đầu vẫn còn thời gian để cho anh em chúng ta có thể liên hệ với nhau cũng như là hỗ trợ nhau đấy còn bây giờ thì xin hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình